dân trung bản gái sửa mất mặt tôi Thank you. không thì nó cứ tiêu hết nhà người ta Quyết định của em đọc Vòng thi đấu thứ 16 bắt đầu Ở à, vòng này chúng tôi sẽ hạ đủ mỗi tổ các đảo hạ hai tinh binh thi đấu yếu kém nhất đơn giản để chúng tôi chọn vào top 20 Anh em mình đi nhé nhắc nhở một bốn hai người ta bị đúng anh em ý này bạn đủ hai tinh binh thi đấu cho kìa nhắc nhở cái giờ một chín một người ta bị đúng nhắc nhở tinh binh hai không bốn người ta hai không bốn kết gì à tiêu chí chúng tôi là nhắc nhở hai không sáu về thay đổi thi đăng ký ăn uống anh em đã cả lưu ý à và vòng này chúng tôi theo chỉ tiêu cho mỗi tất cả hạng hai tuy nhiên thì đến cuối vòng chúng ta vẫn có thể là đạt hội ý để hạng đến chúng tôi nhắm cái nhau hội hai chín tư thắng hội cái gì hai chín tư hai chín tư vòng này là hết vòng số lạ rồi nha tất cả Thế là những bên 17 để thấy được không? anh em đi hẳn vào trong vào một mười hai cái gì ạ thôi từ từ chưa anh hiểu chưa đi cái thứ tư là con hai kim phải không đây là tinh linh một bốn hai một trận đấu lần thứ hai đây là tinh linh một bốn một thay đổi thi đấu lần thứ hai và hắn cũng là thế rồi Thế điểm tinh 206 lần thứ hai về thái độ thi đấu các em bắt đầu đi ăn uống và sau đó là tiếp tục lừa đấu vòng ngày chúng tôi sắp tới rồi không nữa thì các bạn một con người vé chỉa móc vào cầu với chúng tôi ngoài được hai con nước đánh nhộn nhắc để chứng minh hai hai năm về thế giới đấu bóng bộ rất là đúng đấy anh em mình ý là những cái chúng tôi đang nhỏ đây, và những cái tiếng mắc lỗi khi mà vào một số anh em trên chân để tập sáng cho các bạn ơi trong cái này mà tốt thì cái số mà